Thưa quý vị, bão Noru đang được dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua. Nó vẫn giữ ở cái mức của gió là từ 120 đến 150 km h ừ. tương đương với bão cấp 13 đến à, cấp 15 và giật trên cấp 15. Cái sức gió đó nó sẽ duy trì đến lúc khoảng nửa đêm ngày 27 tháng 9 và sáng sớm của ngày 28 tháng 9 có các cái nguy cơ phá hủy cái hạ tầng rất là lớn cấp gió của nó là mạnh hơn cả hai cái cơn bão được ghi nhận là lớn từng đi vào đất liền của Việt Nam. À, nó sẽ lớn hơn cơn bão 2020 nó sẽ ừ. lớn hơn cơn bão số 9 và lớn hơn cơn bão số 13. Các cái thuyền bè neo đậu ở các cái vùng mà trống không có cái địa điểm mà neo đậu vững vàng và ở vùng thấp thì nó có thể là bị các cơn sóng đánh để bê lên bờ. Thực tế mức độ nguy hiểm của cơn bão này như thế nào? Ngày hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan để nắm rõ hơn tình hình. Quý vị đang nghe Venice hôm nay, ngày 27 tháng 9. Vâng, ờ, thưa anh, hiện tại thì diễn biến của cơn bão Noru đang như thế nào ạ? Vào thời điểm 7 à, giờ 30 sáng à, ngày 27 tháng 9, tâm bão đang cách bờ biển của Quảng Nam và Đà Nẵng khoảng 420 km về hướng đông Bão hiện tại thì đang có cái mức gió là 165 km h và nó tiếp tục mạnh lên ở à, trong những giờ tới và bão có xu hướng sẽ đi thẳng hướng tây vào cái khu vực bờ biển từ Quảng Ngãi cho tới Thừa Thiên Huế và tâm bão được dự báo có thể là vào khu vực giữa Quảng Nam và Đà Nẵng. Khi vào gần bờ thì bão tiếp tục tăng cấp và có thể đạt đến cái cấp gió 14, 15 và giật cấp 16, 17. Đây sẽ là một trong những cơn bão mạnh nhất vào đất liền của Việt Nam, sẽ là một cơn bão lịch sử. Nó vẫn giữ ở cái mức gió là từ 120 đến 150 km trên một giờ, ừ. tương đương với bão cấp 13 đến à, cấp 15 và giật trên cấp 15 cái sức gió đó nó sẽ duy trì đến lúc khoảng nửa đêm ngày 27 tháng 9 và sáng sớm của ngày 28 à, tháng 9 thì ừ. bão sẽ tiếp cận vào gần với bờ biển miền Trung của Việt Nam và lúc đó thì sức gió nó sẽ giảm xuống nó còn sẽ khoảng à, 120 đến 140 km trên một giờ và gió giật từ 150 đến 160 km một giờ. Chúng ta có thể dự báo được gì về độ mạnh và sức tàn phá của cơn bão này ạ? À, đây là một cơn bão mà về mặt khí tượng thì có thể so sánh với các cơn bão lớn đã từng xảy ra ở Việt Nam trong vòng 20 năm qua. Chúng ta có thể so sánh nó với cơn bão San Se cũng vào đúng cái thời điểm của cuối tháng 9 năm 2006 vào Đà Nẵng là một cơn bão mạnh. Cơn bão khác có thể so sánh đó là cơn bão Dam Ray vào Khánh Hòa vào đầu tháng 11 năm 2017 và cái cơn bão này thì nếu so với các cái sự bão hiện tại cấp gió của nó là mạnh hơn cả hai cái cơn bão được ghi nhận là lớn ở ừ. từng đi vào đất liền của Việt Nam À, ờ. tuy nhiên thì nó cũng sẽ có một cái đột biến có thể cái cơ hội để cho bão giảm cấp khoảng 20% là khi mà cái bão nó đi với cái tốc độ rất nhanh ấy thì nó ừ. có thể là bị tự vỡ các cái phạm cấu trúc bão và lúc đó thì một số các cái vành đĩa mây ở phía trước cơn bão nó có xu hướng đi nhanh hơn so với tâm bão vì vậy nó tự tách ra thì ừ. đấy là một cái cơ hội cũng khá là thấp thôi và vâng, ừ. hy vọng thì nó khi nó cái việc đó nó xảy ra thì cái cường độ bão nó sẽ thấp hơn so với các dự báo hiện tại của các ừ. cái trang báo và trung tâm dự báo quốc tế cũng như là Việt Nam. Tại vì ừ. mình đã theo dõi hầu hết tất cả cơn bão lớn trong ở khu vực Thái Bình Dương thì nhận thấy là khi mà tất cả các cái điều kiện về khí tượng ở ừ. khu vực có xảy ra bão đều thuận lợi cho cái cơn bão để phát triển và duy trì thì chỉ có một cái cơ hội duy nhất là nó đi nhanh quá thì nó sẽ tự vỡ cấu trúc của nó vẫn còn cái khả năng của vỡ cấu trúc tuy nhiên mà cái ảnh vệ tinh của sáng nay á, nó khá đồng đều về cái bề mặt của bão từ dạ. tâm bão mắt bão cho đến các cái bán kính bão nó có một cái đoạn mây ở phía trước đang tách rời cái tâm của bão tuy nhiên tại vì cái điều kiện thuận lợi tại cái khu vực mà bão đi qua bao ừ. gồm có mặt nước biển đang cao và cái bốc hơi rất là lớn cho nên là ngay cả khi nó bị tách một cái phần cái đĩa mây phía trước thì nó sẽ gây mưa trước ở trong đất liền thôi nhưng mà ừ. bão vẫn tiếp tục được bổ sung năng lượng từ dưới biển và vì vậy cho nên dù nó có tách được một phần thì nó cũng sẽ chỉ giảm cái cái cơ hội để nó tăng lên thôi ừ. nhưng mà bão vẫn được tiếp tục bổ sung năng lượng và vì vậy cho nên nó vẫn rất mạnh khi đổ bộ vào bờ ừ. và cái này thì gọi đúng đã đã từng xảy ra với cơn bão số 13 năm 2020 khi được dự báo nó cũng là một cơn bão rất lớn nhưng khi vào gần bờ thì nó tự vỡ cái cấu trúc của nó do nó di chuyển nhanh ừ. và sau đó nó đi song song bờ biển nhưng mà cái điều khác biệt của cơn này với cái cơn bão 13 năm 2020 ấy, đó là cái cơn bão này nó không đi dọc biển mà nó đi trực diện nó sẽ đi hơi trách tây một chút khi nó tiếp cận đất liền được dự ừ. báo là ở khu vực vùng biển của Quảng Nam nó đi trách tây một chút thì cái vùng bị ảnh hưởng lớn sẽ bao gồm Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng và Huế sẽ chịu một cái lượng cái sức gió rất lớn ừ. và dù nó có bị giảm cấp thì nó cũng sẽ không thể giảm cấp đột ngột vì vậy ừ. cho nên cái sức gió khi vào bờ vẫn còn rất lớn một cái điểm khác nữa cái tính nguy hiểm của cơn bão này ấy, đó là cái thời điểm đổ bộ nó trùng với cái thời gian mà có chiều cường đang cao ở ừ. khu vực ven biển miền Trung à, thì cái chiều cường vào cái thời điểm khoảng 0 giờ của ngày 28 và cũng là cái khoảng thời điểm mà bão vào là chiều cường lúc đó đã lên đến 1 mét đến 1,4 mét so với cái mức chiều cường trung bình. Ừ. Cộng thêm với áp lực từ bão thì cái nước biển dâng nó sẽ có cái nguy cơ rất cao việc là nước biển dâng và kết hợp với sóng dâng ở khoảng à, 4 đến 5 mét ở vùng ven biển thì ừ. nó sẽ tạo ra cái nguy cơ về sóng biển đánh vào các cái vùng ven bờ à, rất là lớn. À, nó sẽ lớn hơn cơn bão 2020, nó sẽ ừ. lớn hơn cơn bão số 9 và lớn hơn cơn bão số 13. À, theo như cái cấp gió được dự báo của hiện tại thì ừ. có các cái nguy cơ về phá hủy cái hạ tầng rất là lớn. Nguy cơ thứ nhất là các cái nhà cấp 4, các nhà lợp tôn và các nhà có tường yếu thì sẽ không chống chịu được với cái sức gió là từ 120 km một giờ nó sẽ gây là tốc mái và sập tường đối với các cái nhà yếu ở vùng ven biển và ừ. ngay cả ở các cái vùng trong thành phố đặc biệt là khi gặp các cái gió giật gió giật mà nó kéo dài hơn một phút thì nó có thể có nguy cơ đến các cái hạ tầng này cái thứ hai là hệ thống cây xanh cây cối nếu như không được cắt tỉa có thể sẽ bị gãy đổ hệ thống đường điện nếu như mà không được gia cố và cắt tỉa các cái hệ thực vật ở xung quanh hệ thống đường điện thì là khi mà một cây đổ một cây lớn đổ thì nó có nguy cơ nó cũng kéo đổ các hệ thống đường điện ừ. à, cho nên là dẫn đến nguy cơ bị mất điện à, trong và sau bão các cái thuyền bè neo đậu ở các cái vùng mà trống không có cái vùng có cái địa điểm mà neo đậu vững vàng à, và ở vùng thấp thì nó có thể là bị các cơn sóng đánh để bê lên bờ như ừ. vậy thì cách tốt nhất là mình phải là thuyền nhỏ thì mình đưa lên bờ huy động cư dân để có thể là cùng nhau đưa các thuyền nhỏ lên bờ mà sáng hôm nay thì tôi thấy là ở cù lao tràm của hội an người ta đã uh, huy động uh, lực lượng uh, vũ trang cũng như là người dân là đưa các cái thuyền ở cỡ vừa cỡ nhỏ đi lên trên các cái bãi cát cao và cột lại trên các cây dừa thì ừ. bằng cách đấy thì sóng có vào lớn thì cái thuyền nó vẫn sẽ ở lại ở các cái khu vực mà được neo đậu hay ừ. là đưa thuyền vào các cái âu thuyền lớn được thiết kế để chống bão thì cũng là cái cách để ứng phó được với cái cơn bão này. Còn trong trường hợp chúng ta chỉ neo tạm ở bờ biển thì sóng nó sẽ đánh thuyền lên trên cao và ừ. sau đó thì có thể thuyền bị vỡ hoặc là sẽ tốn cái chi phí để đưa thuyền xuống biển lại. À, các cái hạ tầng khác có thể bị ảnh hưởng như là hệ thống đê kè biển ở khu vực có tâm bão tiếp cận có thể là bị sạt lở và các cái hệ thống đường giao thông ở ven biển sẽ bị ảnh hưởng như là sóng nó sẽ đánh bóc đi cái lớp chảy nhựa ở phía bên trên bề mặt ừ. thì đấy là những các cái nguy cơ mà có thể tạo ra bởi cơn bão này tại vì ừ. nguy cơ này rất là có thể vậy vậy cho nên trong hầu hết các cái cảnh báo thiên tai ờ, không ừ. phải là từ các cái trang cá nhân bột phát hay là bao gồm cả các cái trang thông tin chính thống của chính phủ của ừ. khí tượng thủy văn của phòng chống thiên tai quốc gia và của các tỉnh thì đều lưu ý một cái điểm rất quan trọng đó là đây là một cơn bão rất mạnh nó có cái tầm mạnh tự chung với sức mạnh của bốn cái cơn bão mạnh nhất trong khoảng vòng 20 năm qua. Đây là một trong những nhận định đúng và vì vậy cho nên là tất cả các người dân sống ở các vùng có tâm bão đi qua đều phải hết sức chú ý trong ừ. công tác chuẩn bị sẵn sàng và tuyệt đối tuân theo các cái lệnh sơ tán của chính quyền địa phương vùng ảnh hưởng nặng nề nhất là trong vòng 100 km kể từ tâm bão tính ra đó là vùng ảnh hưởng của gió mạnh nhất ừ. còn các cái vùng mà trong cái bán kính từ tâm bão cho tới 250 km thì là vùng ảnh hưởng của bão tại vì bán vì đường kính của cơn bão này lớn hơn 500 km. Dạ vâng. Ngoài những cái khu vực ven biển thì vùng sâu trong đất liền nơi mà bão đi qua ấy, thì người dân cần lưu ý và chuẩn bị những gì kể cả thời điểm hiện tại và sau khi cơn bão đã đi qua. À, chúng ta chỉ còn 8 tiếng quý giá tính từ 8 giờ sáng nay cho đến chiều. À, đây là 8 tiếng quý giá mọi người phải nhanh chóng đánh giá cái tình trạng ở nhà cửa xung quanh của mình. Ừ. Nếu thật sự không vững chãi đối với cái mức gió cao như là gió giật từ 140 150 km một giờ thì ừ. nhanh chóng sơ tán. Chúng ta có 10 tiếng sơ tán và hãy cất cao các cái đồ đạc ở trong nhà cố định bằng các cái vật dụng uh, nặng để che chắn để chèn hoặc là buộc cột lại ừ. và tìm đến cái nơi sơ tán an toàn vì ừ. nếu không sơ tán cơn bão này vào vào dạng sáng thì sẽ không biết đường nào để có thể chạy vào giữa lúc ban đêm như thế cho ừ. nên là việc quan trọng nhất là phải tìm nơi tránh trú an toàn bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất ờ. à, các các khu vực mà có các nhà cao tầng thì thường sẽ có các hầm đổ xe ở bên dưới tòa nhà thì các hầm đỗ xe này nên được bao lại, được be bờ bởi các cái bao cát để tránh trường hợp đó là nước lớn gặp lụt đô thị nó sẽ tràn vào trong các hầm đỗ xe và hư hỏng tài sản. Ừ. Những người nào chắc ăn hơn thì có thể là sơ tán tài sản của mình ở khỏi các cái hầm đỗ xe để ừ. đảm bảo là nếu có ngập thì chúng ta cũng không mất mát tài sản. Ừ. Việc quản trị quản lý các cái nguồn phát điện ở hầm gửi xe thì phải được để ý và cân nhắc quan sát. Ừ. Mọi người cũng nên lưu ý đến cái việc đó là đánh giá cái tình hình và hướng sơ tán nếu trong trường hợp không thuộc danh sách sơ tán của chính quyền mà thấy nhà của chúng ta vẫn đang ở trong mức yếu thì nên sơ tán sang nhà hàng xóm ở gần đó nhà bên cạnh có nhà cao tầng và có cái bê tông để cho không bị gió đối với bão ấy, thì cái quan trọng nhất cần phải chuẩn bị đó là cái thực phẩm lương thực có thể sử dụng được ở trong vòng từ 2 đến 4 ngày bởi vì bão nó sẽ không giống lụt là lụt nó sẽ kéo dài lâu hơn nhưng ừ. mà bão thì nó sẽ kéo dài ngắn nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó thì nếu hạ tầng bị phá hủy thì với cái lương thực mà được dự trữ ở trong vòng 2 đến 4 ngày có thể tạm thời giúp người dân là không cần phải đến cái sự hỗ trợ từ bên ngoài mà vẫn có thể là uh, tự giải quyết được cái nhu cầu nhu yếu phẩm về lương thực ừ. thực phẩm nước uống cái điểm thứ hai đó là thông tin liên lạc trong quá trình bão vào và sau khi bão hết là rất quan trọng cho nên là người dân phải sạc đầy đủ các cái thiết bị liên lạc à, bao gồm điện thoại radio à, để có thể là giữ liên lạc với người quen của mình và ừ. với các cái cơ quan chức năng khi mà cần cái sự cứu trợ và hỗ trợ từ các bên cơ quan chức năng thông báo các cái địa điểm cần thiết ừ. À, cái điểm thứ ba mà người dân cần phải lưu ý đó là cái thời điểm vào là vào ban đêm của ngày 27 đến sáng ngày 28 ừ. thì thời điểm bão vào ban đêm ấy, tất nhiên là sẽ không có ai ở bên ngoài tuy nhiên trước khi mà bão vào ừ, thì cũng lưu ý cái việc là không cố gắng để chẳng chống nhà cửa khi gió bắt đầu lớn bởi ừ. vì lúc đó thì các cái tai nạn nó có thể xảy ra khi mà chúng ta vội vàng để chẳng chống nhà cửa lưu ý là khoảng 15 giờ ngày 17 à, ngày 27 ờ. tháng 9 là nên hoàn tất tất cả các việc là sơ tán chẳng chống nhà cửa và sau đó để ờ, đợi trong cái khu vực an toàn và tuyệt đối không di chuyển ra bên ngoài trong cái khoảng thời gian bắt đầu từ uh, ờ, 9 giờ tối ngày 27 cho đến khoảng 1 giờ chiều hoặc ừ. là lâu hơn ngày 28 ừ. tháng 9. À, một điểm lưu ý nữa đối với các xe tải và xe khách đường dài đi qua cái tuyến đường dọc từ Nha Trang cho tới ờ, Quảng Bình thì lưu ý là có thể tạm thời dừng lại ở các cái đầu của các cái khu vực mà có tâm bão nguy cơ vào ừ. đợi tình hình và sau đó thì chúng ta mới di chuyển tại vì việc là di chuyển xe cộ ở trong đêm đặc biệt là đêm 27 sáng ngày 28 là rất nguy hiểm khi đi qua các cái vùng từ Quảng Ngãi cho tới Thừa Thiên Huế cái thời gian sau đó thì chuẩn bị đến cái việc là phục hồi à, sau bão thì lúc đó chúng ta phải có cái việc là ưu tiên chẳng hạn như đối với chính quyền địa phương thì việc ưu tiên quan trọng nhất đó là đánh giá nhanh cái tình hình thiệt hại ừ. mà đặc biệt đó là trong trường hợp có uh, các cái tai nạn về nhà sập thì phải nhanh chóng đánh giá xem là có ảnh hưởng đến với uh, con người hay không tại vì uh, cứu người là cái quan trọng nhất phải đảm bảo cái việc là lưu thông về giao thông và điện tại vì ờ, trong cái thiên tai mà bão lớn thông thường thì các hạ tầng về điện và hạ tầng về giao thông sẽ bị uh, ảnh hưởng cây đổ lên đường điện bị mất hai cái hai cái hạ tầng đấy là hai hạ tầng đầu tiên cần được ưu tiên để phục hồi trước tại vì có phục hồi được điện và phục hồi được giao thông thì mới phục hồi được các cái khác như là uh, lương thực thực phẩm nước uống Ừ. và uh, chẳng chống lại nhà cửa ừ. còn đó, đó là đối với chính quyền địa phương còn đối với uh, người dân thì chúng ta sẽ ưu tiên trong cái việc là cứu các cái gia súc gia cầm ừ. và cái thứ hai đó là đến việc là chẳng chống lại cái nhà cửa và trong trường hợp cần hỗ trợ từ bên ngoài thì lúc đó thì rất cần đến cái thông tin liên lạc để tìm đến cái sự hỗ trợ và ứng cứu Vâng. Cho nên hiện tại vẫn là cần phải chuẩn bị ứng phó ở mức độ cao nhất đúng không ạ? Chính xác, nó phải theo dựa theo một cái kịch bản cao nhất tại vì uh, trong trường hợp bão không giống như kịch bản cao nhất thì chúng ta cũng sẽ không bị thiệt hại nhiều. Cái mức đâu đó chỉ là cái mức chi phí để chúng ta làm công tác ứng phó. Ừ. Còn nếu như chúng ta chuẩn bị ở cái mức thấp thì nó không chỉ ảnh hưởng tài sản mà nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Và vì vậy cho nên là không ai dám đánh đổi cái việc là bị mất đi tính mạng của mình chỉ vì chủ quan cho nên tôi ừ. rất khuyên mọi người đó là không được chủ quan và ừ. có thể áp dụng với cái kịch bản cao nhất để ừ. chúng ta có cái công tác ứng phó và phòng chống Vâng, xin cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, tính đến 21 giờ ngày hôm qua, tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 115 độ Kinh Đông. Hôm nay, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20 đến 25 km h và có xu hướng mạnh thêm. Đến 19 giờ, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 260 km, cách Quảng Nam khoảng 210 km, cách Quảng Ngãi về phía Đông. Sức gió mạnh nhất là 166 km h cấp 13 đến cấp 14, giật cấp 16. Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 Noru, 5 sân bay sẽ phải tạm đóng cửa, ngừng tiếp nhận tàu bay. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 27 tháng 9. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.